Rồi hôm nay là buổi đầu tiên của mình à, họp mặt cái này là mình trao đổi mình trao đổi mình có cơ duyên gặp nhau để mình trao đổi về phong thủy phong thủy địa lý và phong thủy à, mệnh lý à, trước khi mà vô phong thủy thì à, có nhờ bạn xem các bạn xem mấy cái quyển này thì cái mục đích xem cái quyển này nó là về đạo lý đạo lý về cái cuộc sống bình thường ít nhiều gì có những cái câu trong đây nó rất là sâu sắc không cần biết bạn tôn giáo gì nó sẽ thay đổi ví dụ trong đây nó có cái câu chuyện là con hổ có đọc đến cái câu chuyện con hổ chưa <coughs> có nghĩa là người một người đàn ông à, kẹt ở trên một cái vách núi ở trên là con hổ ở dưới vách là con hổ <coughs> thế thì anh ta làm cái gì anh ta nên tận hưởng cái cây có quả ngay tại cái vách đó tại vì bên trên là ngày mai ở dưới là hôm qua ngày mai là ngày không bao giờ tới còn hôm qua là cái chuyện đã xảy ra rồi cái người mà quá nhiều tập niệm cái cuộc sống à, vướng cái cuộc sống hàng ngày mưu sinh á thì à, tiền bạc công việc luôn nghĩ đến ngày mai luôn nghĩ đến ngày mai không còn cái khoảng thời gian nào cho bản thân mình nữa thì ý nghĩa cái quyển sách này là thức tỉnh nếu mà bạn đã từng trải qua một cái giai đoạn nào đó khó khăn thì nên nhìn nhận lại hiện tại là cái thời điểm tốt nhất cái thời điểm mà ta phải uh, trân trọng thời điểm mà ta đáng quý và những người bên cạnh là những thứ hiện hữu không phải hôm qua hay là không phải ngày mai à, thì đó là lý do các bạn nên đọc cái này còn nếu mà biết quá nhiều về phong thủy <clears throat> không kèm được cái lòng ham muốn nó sẽ đi vào một cái hướng khác ừ. thì ở đây phong thủy của mình đề cập là những cái gì có thể giải thích được bằng hình bằng khí thì tự động mỗi người sẽ kiểm nghiệm lại bản thân những người thân xung quanh dần dần mình sẽ nghiệm được ra rất là nhiều vấn đề thì ở đây nó chỉ là lý thuyết thôi rồi trên đây nó là lý thuyết ngày tháng năm sinh của mình nó là mật mã mình đứng từ bên ngoài nhà mình nhìn vào ngôi nhà những cái gì mình thấy được đó là cái thông tin hiện hữu còn khí là nó dựa vào sự chuyển động của địa cầu thì mình cần thời gian để mình chứng nghiệm Ờ, ngôi nhà thì dựa vào cái năm ngôi nhà cái tọa độ ngôi nhà để cho ra cái quẻ của ngôi nhà quẻ thì ở đây mình không bàn hoàn toàn không bàn đến bát trạch mà mình sẽ đi sâu vào huyền không phi tinh nhưng mà trước khi đi vào huyền không phi tinh thì cái buổi đầu tiên của mình sẽ luận về hình thể loan đầu loan đầu thì có ngoại loan đầu và nội loan đầu ngoại là bên ngoài nhà là yếu tố quan trọng nhất có nghĩa là yếu tố này là yếu tố không thể thay đổi được còn bên trong nhà mình muốn làm sao là do cái của mình rồi nó chỉ là bên ngoài nhà nó ảnh hưởng khoảng 50 phần trăm bài 1 là vận dụng thời gian sao cho hiệu quả thì mình hiểu cái à, cái phần này cái thời gian có nghĩa là cái phần 1 này nó liên quan đến cái hình lẫn cái khí thì bây giờ trong một không gian rộng lớn mỗi ngày mình về mình thường xuyên ở đâu thì ở đó là quan trọng à, thường xuyên ở đâu thì ở đó là quan trọng thì cái chỗ ngồi đó nói chung là theo cái à, loan đầu bình thường thì sau lưng nên có điểm tựa trước mặt thông thoáng không có gì nhọn nó chỉ vào trên trần nhà nên bằng phẳng không có gì đè lên đầu những mình quan sát lại những cái nơi mà mình hay ngồi hay nằm mỗi ngày xem nó có vấn đề gì với mình hay không còn về màu sắc hay là những cái vật xung quanh đó là mỗi vật nó có về màu sắc tính chất hình dạng thì nó thiên về một cái ngũ hành ngũ hành đó có phù hợp với cái bát tự riêng của mỗi người là một cái phần sau rồi thế thì à, mình à, rốt cuộc là một ngày 24 à, tiếng đồng hồ mình phải suy nghĩ lại coi cái khoảng thời gian mình ở đâu nhiều nhất thì đó là cái nơi quan trọng nhất ví dụ Thanh thì ở nhà ở công ty ngày ngồi trên cái bàn đó rất là nhiều tiếng à, thì mình ngồi coi trước mặt của mình bên trái bên phải nó như thế nào đó là về cái bài một không gian và thời gian nên sống ở nội thành tại sao lại nên sống ở nội thành <laughs> trong đây thì nó em nhớ là nó ghi là chỉ những khu mà có nhiều người mà kiểu thành thành đạt thành công gì đó thì à. ở trong cái chỗ đó thì những cái khí tốt của bản thân của họ sẽ tạo thành một cái nơi nào có nhiều người giàu sống là nơi đó đáng sống rồi, tại sao có nên sống ở trong nội thành vì nội thành là cái nơi mật độ lưu thông rất là nhiều và cái ờ, nơi nào mà càng nhiều xe cộ người qua lại nơi đó càng có nhiều tuyến đường nhiều tuyến đường cũng cũng cũng gần chính xác thôi <laughs> đức anh Cái nhân em này suy nghĩ là ở trong nội thành này nó là nó phát triển cái môi trường nó phát triển thì nó sẽ kích thích ờ, nó nó cũng nó cũng gần đúng thì nói nên là mình là những cái người năng động làm việc mình đang trong một cái ờ, khoảng thời gian để mình làm việc thì nếu mà mình sống xa nội thành thì mỗi ngày mình mất rất là nhiều tiếng để đến nơi làm việc thì mỗi sáng là mình tiêu hao phần lớn cái sức lực của mình cho cái ờ, cái quãng đường đi đó mình, mình tóm tắt lại mấy cái bài nãy giờ mình đã trao đổi đầu tiên là vận dụng thời gian hiệu quả cái bài 1 có nghĩa là cái không gian thời gian không gian nào mỗi ngày mình coi cái phụ lục được rồi cái không gian nào mỗi ngày mình hay ngồi nằm lâu thì cái đó là cái nơi quan trọng nhất mình phải xem xét lại cái hình ảnh cái không gian nơi đó nó có cái hình thể gì nó nhọn hay là trên đầu nó có gì đè lên mình hay không nên sống ở nội thành là tại vì cái thời gian di chuyển nó ít đỡ tốn sức của mình mỗi ngày di chuyển chuyển đến nhà mới xem bắt tự cái à, phần này anh có làm nguyên một cái video chi tiết về chuyển đến nhà mới phải xem bát tự có nghĩa mình lựa chọn cái ngày đẹp để mình vào à, mình thủy hỏa cùng khai quang với nhau giường nệm và máy lạnh không nên sử dụng lại chọn nhà kiểu mẫu có nghĩa là nhà vuông vắn nhà khuyết góc thì à, một trong những thành viên ở cái góc khuyết đó sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là không có đối diện ở tòa nhà lớn thì nên cẩn thận không nên sống trong ngõ cụt ngõ cụt là không có lối thoát rồi trần nhà và xà ngang trên đỉnh đầu nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mỗi người có nghĩa là trên đầu mình ngồi mình nằm thì không nên có cái gì nó đè lên hết nhà không có gốc khuyết nhà không có gốc khuyết thì nó tương tự như nhà kiểu mẫu tiếp theo cái bài hướng nhà phải tránh hung tinh thì mới vừa nói là hướng nhà phải tránh hung tinh có nghĩa là nó dựa theo tuổi để nó phân ra cái cung đó đúng ngay cái cửa ví dụ là thân tí thìn thì à, kỵ nhà ở à, hướng hợi rồi nếu mà thân tí thìn nhà ở hướng hợi thì mình dễ bị thị phi lời qua tiếng lại thứ hai là cái sao tam bích là cái sao số 3 hàng năm nó bay vào tại cái nơi này thì kỵ để đồ vật thuộc mộc thuộc mộc mà còn số 3 nữa thì cái khả năng ứng nghiệm rất là cao à, ví dụ là ba cái cây hay là ba cái gì màu xanh á thì trong nhà lời qua tiếng lại và thậm chí là bị ảnh hưởng bởi thị phi bên ngoài cái phần kế đến là, là phần mệnh lý của mỗi người có những người cái mật mã đó là dễ bị thị phi cả đời hành lang kỵ đối diện với cửa chính cái này chắc dễ cái này à, chung tại sao hành lang đối diện với cửa chính là không nên khí à, cái luồng khí nó, nó xông thẳng vô nó quá mạnh đi hành lang càng dài à, hành lang à, cái cửa chính của mình ví dụ trong cái căn hộ mà cái cửa chính của mình mà nằm thẳng ở cuối hành lang luôn thì cái luồng khí nó sẽ xông thẳng vô à, nên vì thế những căn hộ sau này người ta cái cửa bên hông chứ không phải ngay giữa thì đây là mình ưu tiên cái gì mà nó nó vừa phải ánh sáng không khí vừa phải nếu mà nằm cuối nhà là chắc chắn là cái luồng gió nó mạnh lắm thì mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe trong đây đề cập thì à, nếu mà hành lang đối diện với cửa chính mà năm nào mà có sao nhất bạch lục bạch nó bay vào đau kiếm sát thì cái khả năng à, xấu xảy ra cao hơn à, nhất bạch lục bạch thất xích à, dao kiếm sát ở đây mình có thể dùng cái bình phong để mình giảm một phần cái khí của nó tàn phong tụ khí là một cái à, danh từ dành cho cái trang kế tiếp tàn phong tụ khí là nêu lên cái ý là ngôi nhà nên có ánh sáng và không khí vừa phải khí từ bên ngoài vào có thể nhiều nhiều hơn bình thường nhưng mà ra thì ra từ từ nếu mà trường hợp mà trước nhà cửa lớn sau nhà mở cửa thì nó một cái vèo luôn thoái khí thường là cái trường hợp này là không giữ được tiền theo à, thiết kế bên à, kiến trúc thiết kế thì kỵ các cửa nhà trong nhà trong nhà kỵ các cửa đối xung với nhau luôn có nghĩa là nội loan đầu là các cửa trong nhà không nên đối xung với nhau mà nên né nhau đi ừ. kỵ nhất là cửa cửa chính phòng ngủ và cửa toilet sẽ vô bàn thờ bếp phòng giường ngủ uhm. mà trong đó cửa toilet là cái cái khí nó xấu nhất vẫn trong bài này nếu mà ngồi ngôi nhà mình có cái diện tích lớn á mình có một cái diện tích lớn nếu mà mình chia cái không gian ra làm hai phần mà cái phần giữa là một cái lối đi ừ thì cái lối đi đó càng dài thì giống như là mình lấy một con dao mình xẻ chiếc bánh ra làm đôi cũng không phải là điều tốt thì khí đi từ ngoài vào nên đi nên, nên đi cái hình dứt zag à, nên đi chậm và đi dứt zag chứ không phải là một cái vèo nghe âm thanh nhận biết phong thủy vậy âm thanh là loan đầu hay lý khí âm thanh là loan đầu nghe được nghe được thấy được là loan đầu nghe âm thanh những âm thanh nào có thể ảnh hưởng đến ngôi nhà của mình nếu mà bây giờ mình đi uh, thuê nhà mua nhà đi à, âm thanh mà mình à, cảm thấy là mình sợ nhất là cái tiếng xe lửa không rồi gần bệnh viện ỏi về không ơi à, gần nhà thờ thì không sao tại vì nhà thờ không có gõ âm thanh vào cái giờ khuya nhà thờ cái tiếng cái tiếng chuông của nhà thờ là cái tiếng kim ai cần thì nó ok rồi gò bắp kỹ nhất của máy bay rồi. đi xuống cái đường bay đó. rồi đó thì nghe âm thanh hoặc là có một cái trường hợp khá là hiếm là tiếng nước chảy có nghĩa là cái nền nhà cái trần nhà có tiếng nó róc rách róc rách đó cái tiếng đó là mình bên ngoài nhà là mình không thể xử lý được thì tất cả mọi âm thanh còn nếu vào trong căn hộ á thì cái căn hộ của mình ở gần cái phòng kỹ thuật mới năm sau năm 10 năm sau nó sẽ phát sinh ra tiếng động thì tất cả mọi âm thanh bên ngoài đều là thanh sắc.